Dạ, vâng máy hút chân không điều hòa ô tô máy xúc à, ờ, máy công trình gia đình. Cái video ngày hôm nay em xin review cho mọi người một cái sản phẩm đó chính là cái mẫu ờ, máy hút chân không hai chiều vừa hút vừa đẩy của hãng ờ, lex nha anh em nhé. Đây, ờ, với cái mẫu này thì nó rất là uh, đa năng và tiện lợi ở đặc điểm là uh, chúng ta có thể lắp bánh xe và có thể di chuyển được uh, rất là nhẹ nhàng. Ờ, mỗi một mẫu thì nó sẽ có một cái ưu điểm à, đặc biệt riêng à, để tiện lợi cho cái quá trình à, quay thì em à, đã táo hai cái đầu vừa hút vừa đẩy ra để cho nó tiện lợi đây là điện thì em đã cắm này đây anh em nhé đây là cái hôm nay em giới thiệu tới anh em là cái model cao cấp nhất đó chính là cái D990 đây đó các người nhé đây đây là cái đầu ờ, đấy đây là đầu đẩy nhá anh em này đầu đẩy này anh em thấy nó rất là khỏe không ạ đây, đây là đầu hút nhá anh em nhìn nhá đó đây là đầu hút này đó, đây là đầu đẩy nhá để mà uh, sử dụng uh, trong uh, điều hòa thì không thể nào thiếu một uh, em nó được rất là tiện lợi cho quá trình uh, hút chân không đây chính là cái mắt xoay dầu của nó anh em nhé đây là cái tay xa sách này để di chuyển này đấy đó công này đấy bật Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em à, Anh em quan tâm tìm hiểu về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333 hoặc là 0856727222. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.